Mến chào à, cả nhà đã quay trở lại với kênh à, Trồng Kha Cuộc Sống Cà Mau nha thì Video hôm nay mình à, chia sẻ đến cả nhà là mình đi cùng với bà xã đi thăm lưới nha Rồi chuẩn bị để đi thăm lưới nha bước cái giỏ này Đi xuống xuồng nè Xuống xuồng để thăm lưới nha đi thăm lưới cả nhà ơi à, đi à, gai ra vuông nha thì à, ở đây có tay lưới nè đó lưới nè ô có cá dính ra cá là lưới nó giật ha ô dính cá phi dính cá phi rồi nãy em muốn dở là, là xích đằng này nó có dính nó chìm phao là dính nè à cái chìm phao là dính cá buổi chiều à, trời rất là mát mẻ nha ở miền Tây thì à, dân lưới dân lưới để à, kiếm cá buổi chiều cả nhà rồi mình đem vô mình nướng nha thì hôm nay mình tiếp tục mình làm món cá nướng nữa thì để coi mình bắt được dính cá gì thì mình nướng cá đó luôn ha rồi cá phi được một con cá phi nha khúc đằng này chưa thăm này dính hết cà phê nữa mà những cà phê này nhỏ rồi hai cà phê nhỏ hồi nãy thăm dạo à, đầu dính được uh, hai cá đói hai cá bự rồi cá này cũng nhỏ ở đây là hình như là cà phê á cà phê nở á hai cái bự dưới này hả ừ. hai uh, ba cà phê rồi dở dở xịt đắng như chính không dính này thôi à, giờ mình à, vô vô mình nướng cá nha thì à, mình được ba cá này với hai cá đói thì làm mình làm món cá nướng ăn với rau nha cho làm cá cá nướng làm cá phi nướng trời ơi nghịch cái kìa phải đi vô rồi vô gần tới nhà <laughs> vậy đó cũng đi theo nữa rồi được hai cái đói cả nhà hồi nãy dân lưới được hai cái đói này rồi à, thêm à, ba à, cái phi nữa ha đó được à, ba cá phi hai cá đói một con cá bóng rồi giờ à, mình đem à, mình nướng ha nướng chui mọi người ơi nướng than rồi than là mình đốt lên nó cháy rồi ha cả nhà đó, cháy quá trời cháy luôn vậy đây là mình nướng được rồi ha vậy đây là mình nướng cá được rồi giờ mình lấy cái dĩ ra để mình nướng cá à, hôm nay làm cá đói nướng nha cá nói nướng với à, cá phi nướng để dĩ lên trước nha đây đây là cá nè đó cá à, cá đói thì à, à, mình thăm lưới à, đợt đầu thì dính hai con cá đói bự nè rồi à, đợt sau thì dính ba cá phi với cá bóng dừa với cá bóng trăng đây là cá ở miền tây nha cả nhà miền tây cà mau nha rồi mình chuẩn bị đây mình hưởng cá cá đói à, rất là ủ luôn và rất là ngon nữa làm à, cá nướng để ăn cơm buổi chiều cá phi nướng cá đói nướng nha rồi để cho cá cho nó vàng rồi mình trở lại nha mình nướng than nướng củi than nè rồi bắt đầu nó thơm lên rồi nè đó bắt đầu nó chuẩn bị à, nó vàng rồi ha mình nướng một chút xíu nữa mình trở lại nha quá hấp dẫn luôn à, mọi người ơi đó con cá này à, nó vàng rồi nè mình nướng cá mình nướng cá đói này à, mình thích á, là để nguyên à, nguyên dãy vậy nè nguyên dãy gì mình để nguyên cá mình nướng luôn tại vì cá này cá tươi á cá này không muối đá thì à, cái này là cá đói nha con cá bóng hồi nãy mình bỏ vô làm cá nướng đơn giản vậy chứ à, rất là ngon luôn nha cá này à, cà phi cá cô phi à, ông bà ta hồi xưa có câu nói là nhất nướng nhì chiên tam xào tứ luộc thì món nước là món nướng này nhất này chung là mình ăn nguyên nguyên chắc cá rất là ngon luôn thơm phức luôn rồi giờ gấp cá ra mọi người ơi quá sáng cá đối bự rồi nó bự rồi nè thơm phức luôn rồi, hai cá đối quá trời bự luôn thêm cá phi nữa đó còn cá này là ngon nè cá này thấy nhỏ vậy chứ ngon lắm nè cá này là cá bóng nè thịt nó ngọt vô cùng luôn cá bóng nè cà phi lấy ra luôn đi nó chính là lấy ra luôn đi để hội nó khét hết đó dĩa cá nướng quá trời hoành tráng luôn mọi người ơi bây giờ mời mọi người dùng cơm với mình nha rồi mời à, cả nhà dùng cơm với mình nha thì à, hồi nãy là mình có làm món à, cá đói nướng cả nhà thì à, à, đây là cá đói nướng nha, đó nguyên một dĩa cá đói nướng luôn rồi mình ăn với rau nha thì à, rau nè rau xanh đó, rau giường nha rồi à, nước mắm hay là nước à, chanh với à, muối chanh muối ớt đó, làm đơn giản thôi nha rồi mời cả nhà dùng cơm với mình thì hôm nay mình à, ăn cơm với à, cá nướng thì à, mình à, ăn với cá đói nướng nè cá này rất là ngon luôn nha để mình à, lấy ra thử một miếng à, cho cả nhà mình coi thịt cá nè nước miếng luôn này quá đau bụng trắng nõn luôn em ơi mở không quá ngon luôn nè Đó, đây là thịt, thịt cá nha Đó, thịt cá nè rất là ngon luôn rồi mời cả nhà dùng với mình nha cá ngọt không cá ngọt nước mắm em làm cũng ngon ngon nhất là món rau này nè thích ăn dừa rau dừa rau dừa này mình gói mình chấm với cá ăn ngon lắm ở miền tây mình thì cá đói rất là nhiều cả nhà cá đói còn bự bự không à rau dao nha ừ. ớt luôn ngon mọi người làm ừ, ăn cá nướng mọi người làm nước uh, nước mắm chanh á mọi người à, chanh người bỏ muối nhặn chanh vô bỏ ớt vô vậy à, ăn ngon à em làm mắm này ngon lấy miếng cá mình lấy miếng rau mình gói ăn cá nướng ăn gói với rau nó mới ngon thiếu bánh tráng mọi người ơi cái này phải có bánh tráng nữa ngon lắm ở quê có gì ăn đấy mình nhận lưới mình có cá thì mình ăn cá nha cái dạy tím lắm cho đó thịt ngọt hàng ừ. thịt ngọt phi ăn thịt nó cũng thơm <coughs> cay em mới ngon trời ơi đói bụng rồi <coughs> tới bụng hai cá đói nè rau này cũng có nhiều loại rau á rau gấp cá rau cần cua đọt cốc rau cần nước đọt cùng gột rồi rau má <coughs> rồi rau thơm nữa nè nó rau thơm nữa rau uống lưỡi ngò đủ loại rau luôn rau vườn mà mình muốn ăn mình bẻ chút xíu à, là có ăn rồi cả nhà ơi cá ngon không em làm mắm cay quá mà ngon mốt làm gì đây ăn nữa nè làm bấm đơn giản thôi mình làm mặn à, chanh vô bỏ muối vô bỏ đường vô đơn giản chỉ mà ngon này muối chanh làm bánh à, mắm muối chanh muối chanh ừ. muối chanh này mình ăn đồ luộc á với đồ nướng ngon ốc rồi mình luộc ốc xong rồi mình làm mắm tương này à? ngon <clears throat> có lá đậu rồng luôn nè đậu rồng ờ, có trái thì tới ờ, ờ, trướng lại nó mới có trái Hồi giờ ăn lá nay mình làm à, video hay video hay muộn à, cả nhà tại vì mình bận công chuyện ngon quá ngon nhất là gạo. ăn rau tốt sức khỏe ờ, cả nhà ăn rau dừa cá bóng đèn để mình thử cái bóng này cá bóc này thịt nó ngọt cũng thơm lắm thịt nó nó, nó trắng đục mà ăn thơm lắm ngon quá ngon rồi cá này nướng ngon này ở dưới quê mình này có gì mình ăn nấy có cá thì mình ăn cá rồi mình à, có tôm thì mình ăn tôm rồi cá mình là mình đi giăng lưới giăng lưới để mình bắt cá rồi tôm thì mình sổ à, tôm ra có tôm thì mình à, làm món ăn mình ăn được Nên là mình co gan đường tôm là cũng rất là ngon luôn bấm lên chiều nay đói bụng chiều nay ăn ờ, ngon ngon nhất là chén nước mắm chấm cá bóng này rất ngon này. Sớm. à, vậy là mình à, chia sẻ đến à, cả nhà là mình à, cùng với bà xã mình đi à, nhận lưới rồi bắt cá mình làm món cá nướng mình ăn bữa cơm chiều thì video của mình đến đây à, tạm dừng nha cũng rất mong à, cả nhà đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình nha và mình à, xin kính chào và mình hẹn gặp lại à, với cô bác anh chị là video tiếp theo nha